悄悄。 gió em nâng niu đêm hoa phải giữ trong hồn mong sao hoa không phải sắc hương những sao hoa kia mau phai tàn giúp ta tới trên đôi tay em